Xin lỗi mà chị em dân sự có thể đọc một năm một lần trực à, cái cuốn kinh thánh Nhưng chúng ta phải đọc gấp đôi họ chứ không thể nào ít hơn họ được à, Dân sự họ có thể chỉ đến họ thờ vườn Chúa Họ nghe lời Chúa rồi thôi rồi họ trở về Nhưng chúng ta không phải như thế mà chúng ta phải là người nghiên cứu rồi chuẩn bị Để luôn luôn có những cái thức ăn tốt cho dân sự của Đức Chúa Trời Cho nên việc mà anh chị em phải trải nghiệm Nó không bao giờ là vô ích đâu những cái gì mà chúng ta chịu thúc ép không bao giờ là vô ích đâu. Nhưng nó sẽ là hành trang để chính chúng ta đắc thắng, làm gương cho dân sự của Đức Chúa Trời. Để họ cũng sẽ noi dấu theo chân của chúng ta và họ tiếp tục hầu vị Chúa trong thế hệ kế thừa. Chúng ta đã trải qua hai cái điều kiện để trở thành một người lính giỏi. Thứ nhất là phải trở nên một người mạnh mẽ. Thứ hai, đó là chúng ta phải có một cái tâm tình để uh, truyền đạt cho cái thế hệ kế tiếp. Và bây giờ về phương diện cá nhân thì sao? Ngoài vấn đề chúng ta được mạnh mẽ thì chúng ta cần cái điều gì nữa? ở trong câu số 3 sứ đồ Phaolô nói rằng hãy cùng ta chịu khổ nha hãy cùng ta chịu khổ chà nói đến đây thì chắc là chúng ta không muốn rồi phải không ạ à? người hầu vị Chúa mà chịu khổ gì hầu vị Chúa chúng ta phải ngồi chơi say nước chứ à, chúng ta thấy là người hầu vị Chúa luôn luôn là coi như là được ưu ái rồi ăn mặc đẹp thật ra cái đó là cái động cơ đầu tiên để tôi đi hầu vị Chúa đó mà đầu tôi hầu vị Chúa không phải là chịu khổ đâu tôi thấy hầu vị Chúa tôi thấy rằng là thứ nhất không phải làm lụng à, cơ khổ thứ hai ai gặp mình cũng dạ chào thầy à <laughs> tôi thấy mấy mục sư là mặc đồ rất là đẹp ha thắt cà vạt ha rồi cầm cái santonai ha đi mình à, nhìn thấy oai phong lắm nhưng đâu có biết rằng đằng sau cái oai phong đó là những cái đầu gối nó chai những cô đơn tột cùng à, những cái sự trả giá sự thử nghiệm đủ cách hết một khi đã đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa thì đừng bao giờ chúng ta than khổ Sứ đồ Phi-rơ nói như thế nào? Chúng ta xem ở trong Phi-rơ nhì đoạn 1 câu số 9 và câu 10. Nhưng ai những hiểu, hiểu những điều đó thì thành ra người, xin lỗi, nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, người mù quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Câu 10. Vậy hỏi anh em hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã. Trong nguyên nghĩa thì nói như thế này Vậy anh em hãy chú ý cho chắc chắn về sự kêu gọi của Chúa Và sự chọn lựa của mình à, Kêu gọi của Chúa và đáp ứng của mình Khi Chúa gặp Phêrô, Giăng, Gia Cơ, à, con của CBD Thì Chúa nói hãy theo ta Ta sẽ khiến ngươi trở nên tài đánh với người Thì những người đó làm gì? Bỏ hết tất cả mà Theo Chúa Họ có quyền không bỏ Họ có quyền không theo Chúa được không? Có Matthew đang làm sở thâu thuế được mọi người tôn trọng Nhưng Chúa gặp Matthew nói là hãy theo ta Matthew có quyền nói rằng là Tôi đang làm cái công việc này rất tốt Nhưng mà Matthew có một sự chọn lựa Là Matthew chọn theo Chúa Một khi đã chọn theo Chúa Thì đừng bao giờ than khổ nữa Một khi đã chọn hầu vì Chúa Thì đừng than khổ nữa Còn than khổ thì chúng ta đang phải xem xét lại cái sự chọn lựa của mình có đúng đắn hay không. Một khi đã bước vào trong chức vụ để hầu về Chúa Thì cho dẫu chúng ta trả giá như thế nào Cho dẫu chúng ta bị ép như thế nào Thì không hề than vãn Chấp nhận tất cả mọi thứ Chúng ta cần phải vượt hơn những người Mà chúng ta đang đang dẫn dắt họ bởi vì anh chị em có thể khóc với Chúa anh chị em có thể quỳ với Chúa anh chị em có thể nằm, nằm lăn lết với Chúa nhưng mà trước mặt dân sự của Chúa Trời thì anh em không thể nào làm như vậy được có ai đã từng chai đầu gối với Chúa rồi ạ à? có ai đã từng nằm vui nhiều ngày tháng suy sụp có những lúc anh chị em cô đơn ở trong cái ngay trong chính cái chức vụ của mình có những anh chị em cô đơn ngay trong chính cái công trường thuộc linh của mình trong khi mọi người đang ngủ anh chị em có thức để cầu nguyện Trong khi mọi người đang êm ấm Trong cái chăn gối Thì anh chị em đang lăn lội trên đường Để đi thăm viếng chăm sóc cầu thai cho người này người kia Những điều đó Có ai cảm thông cho mình Đừng mong chờ một ai cảm thông cho chị em đâu Bởi vì đó là sự chọn lựa của chúng ta Chúa kêu gọi Trong có, có lời hứa của Chúa về sự Ngài Ngài đã kêu gọi Ở trong sách Roma đoạn 8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 Cái cuối cùng của nó là gì anh chị em? Vinh hiển Paulo nói như thế này Những cái điều mà anh chị em phải trả giá bây giờ đó Sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hậu đến Ở trong câu số 18 Những cái sự đau đớn bây giờ Những cái gì mà anh em trả giá bây giờ Nó không có đáng so với sự vinh hiển hậu đến Ngày mà chúng ta nghe những cái lời chứng của những người mà họ đã trải qua sự chết và họ thấy được thiên đàng Thật sự những điều đó nó không có lạ Tại vì ở trong Matthew đoạn 17 có nói về cái sự hóa hình mà chính Chúa Giêsu ngài ở trên núi hóa hình đó và Phi-rơ, Giăng và Giả dạ Cơ đã nhìn thấy thiên đàng ở đó rồi. Sứ đồ Giăng cũng đã từng thấy ở tại đảo Bách Mô mặc dù ông bị đài nhưng mà tại đó ông cũng đã thấy cái sự hiện diện của Chúa và thiên đàng đang được mở ra cho đời sống của ông. Tôi nghĩ hai ngày qua à, chúng ta không có thể à, gọi là được trả lời hết những cái thắc mắc của chúng ta về thiên đàng đâu bởi vì nó nhiều thiên đàng chứ không phải là một thiên đàng trước khi Chúa Giêsu ngày chết ngày thăng thiên thì lòng Abraham đó chính là thiên đàng tức là nơi để giữ linh hồn của những người chết trong Chúa khi Chúa Giêsu ngày chết và ngày sống lại thì những người mà chết trong Chúa là những người lập tức ở nơi paradise tại đó là thiên đàng thiên đàng nào nữa thiên đàng nào nữa ở đâu à tức là vào nơi rất thánh hả à cho nơi thánh là trong ờ, Hebrew đoạn chín hả yeah. Dạ. thiên đàng đó làm ngay nơi ngay ngay của đức chúa trời ngài ngự và sau khi mà trời cũ đất cũ này bị cuốn đi thì trời mới đất mới chúa đã tạo nên trời mới đất mới và jerusalem mới thì lúc bây giờ đức chúa trời ngài sẽ ngự xuống trong jerusalem mới thì đó cũng là thiên đàng dành cho cuối cuối cùng cho chúng ta nhưng không phải ai cũng ở trong jerusalem mới đâu chị em có những người ở Jerusalem mới nhưng có những người ở trời mới, đất mới. Cho nên Chúa công bằng lắm. Ngày hôm nay chúng ta thấy là có những người ăn mặc rất là bảnh bao nhưng mà chưa chắc ở trong Jerusalem mới. Và những người cho nên trong Jerusalem mới chỉ dành cho những người vân phục mừng lời Chúa thì được mạo Jerusalem mới. Nhưng mà chúng ta cũng được trời mới đất mới là cũng sướng rồi ha. Và Jerusalem mới trở thành trung tâm của sự thờ phượng và tại đó chiên con là đèn của của của Jerusalem mới và tất cả những người kính sợ Chúa vâng phục Chúa thì được ở trong Jerusalem mới còn trải qua các thời đại những người tin Chúa có người yêu đuối có người thế này thế kia có người được cứu dường như qua lửa à, thì họ ở trời mới đất mới nói chung cũng mới là được rồi à, nhưng mà muốn vào Jerusalem mới thì phải làm gì ạ phải vâng vâng lời à, kính sợ Chúa và vâng phục Chúa chúng ta ở Jerusalem mới còn ở trời mới đất mới những người đang ở trời mới đất mới mà muốn vào Jerusalem mới thì phải gì phải ăn cái gì ạ à? phải ăn cái gì mới có đủ sức để vào Jerusalem mới anh em đọc Khải Quyền đoạn 20 21 22 không không được ăn trái cây sự sống mà ăn cái lá thôi không được ăn trái đúng không đúng không chúng ta đọc, đọc Khải Quyền 21 chưa phải ăn cái lá thì mới được có sức để vào trong Jerusalem mới còn ở cái trái dành cho ai dành cho người ở trong những người ở trong được ăn trái những người ở ngoài ăn lá Giờ này muốn ăn trái hơn là Ăn lá không được à Nhưng mà thật ra thì tôi thấy rằng là có những người Kinh Thánh nói gì là họ sẽ Họ sẽ sẽ khóc á Họ sẽ khóc mặc dầu họ được cứu nhưng họ khóc ồ tiếc có phải chi mình chỉ cần thêm một chút xíu nữa là mình được được được vào trong thành thánh luôn rồi à, nó giống như là ngày hôm qua chúng ta được mô tả đó có những người là ở ví dụ như ở Sài Gòn ha có người ở tận miền miền Tây miền cao miền xa gì đó họ không được ở thành thị thì Jerusalem mới nó giống như ở thành thị vậy đó à. cái đó là cái cái, cái sự mô tả thôi à, nhưng mà thực sự thì à, à, tôi nghĩ rằng là cái người mà được mình được à, được được à, không gọi là không còn bị định tội đó là một cái điều phước hạnh rồi phải không ạ à? nhưng trẻ em ơi Chúa không Chúa không có Chúa không dừng lại ở chỗ là chúng ta chỉ được như vậy thôi nhưng mà ý muốn của Chúa là gì trở lại câu câu 30 là Ngài muốn chúng ta được vinh hiển chứ không phải Ngài chỉ muốn cho chúng ta dừng lại ở chỗ là ô chúng ta chỉ hầu việc Chúa được thôi ở trong sinh học tin lành văn thì nói là sao người ai hầu việc ta thì cha làm ta làm gì ạ ác tôn quý người ở trong văn động 12 câu 26 nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta và ta ở đâu thì cái hầu việc ta cũng sẽ ở đó nếu ai hầu việc ta thì cha ta ác tôn quý người Đọc, đọc câu này rất là dễ mà chúng ta cảm thấy rất là thích Chúng ta thích vì có là gì? ngày hứa với con là coi như là ờ, ngày ở đâu con ở đó sướng quá à, Và ai không vì cha ta thì cha ta ác tôn quý người Nhưng mà không dễ để ca ngợi Chúa trong ngục tù phải không ạ? Sứ đồ Phaolô và Sila đã ca ngợi Chúa tại ngục tù đó Ai dẫn ông vô tù vậy? Ai à? ai dẫn follow và sida vô tù chúa đúng chưa tại vì ông định đi qua cõi AC để ông truyền giáo rồi ông sắm sửa đi vào cõi Bethany nhưng mà thánh linh không cho phép thánh linh của đấng không cho phép cho nên cuối cùng ông ông đêm đó ngủ lại và ông thấy một người Macedon hãy qua đây cứu chúng tôi với thì Phaolô thức dậy đánh Sila Sila dậy gì gì đây mới ngủ chút xíu Chúa kêu qua Macedon dạ yeah. lên đường Wow, đuổi được quỷ phi tôn Hãnh diện vô cùng phải không? Nhưng mà cũng lúc đó bị bắt Bỏ vô tù Ai cho Joseph chim bao ạ? À? Mấy lần? Hai lần Ai đưa Joseph quăng, bị quăng xuống hố ạ? À? <laughs> anh em Joseph đúng chưa anh em Joseph quăng vô tù à, dạ, quăng xuống hố rồi ai bán Joseph anh em bán ai quăng Joseph vô trong tù ở Potiphar rồi cuối cùng thì à, Joseph làm tài tướng thì ai đưa Joseph đến đó để làm tài tướng Pharaoh nhưng mà khi mà Joseph gặp các anh thì Joseph nói sao không phải các anh đưa tôi đến đây đâu không phải đâu mà là Đức Chúa Trời đưa tôi đến đó nhưng mà cái con đường Đức Chúa Trời đưa nó lạ kỳ lắm nó lên bờ nó xuống ruộng nó xuống hố vô tù luôn đó ai muốn làm tể tướng khi mà đứng để mà chuyên lệnh một cái tà linh nó sợ hãi nó rung rẩy nó chạy trốn thì đặt tay một cái người ta được chữa lành ai cũng thích cả nhưng mà để trải qua điều đó nó không dễ chút nào cả Paulo phải bị ép Paulo chịu cái sức ép đó chúng ta xem ông bị ép như thế nào cô đinh tôn nhì đồng 4 từ câu 7 cho đến câu ờ, số 9 câu 7 đến câu 9 ông bị ép như thế nào đây xin đọc với nhau nhưng chúng tôi đựng của quý này trong trọng bằng đất Hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra Chớ chẳng phải bởi chúng tôi Câu 8 Chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng Bị túng thế nhưng không ngã lòng Bị bắt bớ nhưng không đến mỏ Bị đánh đập nhưng không đến chết mất Rồi trong đoạn 6 thì ông phải bị oan ức rất là nhiều Trong đoạn 6 từ câu số 7 số 5 Xin lỗi câu 4 Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trường trong mọi sự như kẻ hầu về Đức Trời Bởi lòng nhìn nhục Bởi lòng nhìn nhục lắm trong những sự hoạn nạn thiếu thốn Khốn khổ, đòn gọt, lao tù, rối loạn, khó nhọc, tỉnh thức, kiên ăn Bởi sự thanh sạch, thông biết, khoan nhẫn Nhân từ bởi Đức Thánh Linh, bởi lòng yêu thương thật tình Bởi lời chân thật, bởi quyền phép Đức Trời Cầm những khí giới trong công bình ở trong tay hữu và tại tả Dầu vinh dầu nhục, dầu mang tiếng tốt, dầu được tiếng xấu Ngó như phỉnh dỗ, nhưng là kẻ thật thà ngó như kẻ xa lạ nhưng là kẻ quen biết lắm ngó như gần chết mà nay vẫn sống ngó như bị sửa phạt mà không chịu đến chịu chiếc, ngó như buồn rầu mà thường được vui mừng ngó như nghèo ngặt mà làm mà thật làm cho nhiều người được giàu có ngó như không có gì cả mà có đủ mọi sự chúng ta được trải qua bao nhiêu phần trăm của điều follow phải trải qua rồi ạ quá ít đúng không ạ dạ chưa hết đâu đoạn 11 từ câu 22 Họ là người Hebrew phải chăng Tôi cũng vậy Họ là người Israel phải chăng Tôi cũng vậy Họ là dòng dõi Abraham phải chăng Tôi cũng vậy Câu 23 Họ là kẻ hầu việc của Đấng Christ phải chăng Ừ tôi nói như kẻ dạy dột Tôi là kẻ hầu việc hơn Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn Tù rạc nhiều hơn Đòn bọc quá chừng Bao phen tôi cần phải bị giết Bị chết năm lần bị người Judah đánh roi Mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục ba lần bị đánh đòn một lần bị đánh đá ba lần bị chìm tàu Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm Là nhiều lần đi tôi đi đường Nguy trên sông bến Nguy với trộm cướp nguy giữa dân mình nguy với dân ngoài nguy trong các thành nguy trong các đồng quản nguy trên biển nguy với anh em dạ dối chịu khó chịu nhọc lắm lúc thức đêm chịu đói khát thường khi phải nhìn ăn chịu lạnh và lõ lồ còn chưa kể sự khác là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thải hội thánh chứ là được bao nhiêu phần trăm cái này ạ à? dạ ai muốn làm đại tướng là bị một sư phụ dọa phải không <laughs> không thưa anh chị em tất cả như này là điều mà Sê Đô Phaolô Ông viết lời này không hề có một sự than vãn Mà thậm chí ông hãnh diện Ông kêu gọi những người ở ngoài tù á Nói với lại Timothy là con đừng vì cớ ta chịu tù mà con lấy làm xấu hổ Cái điều ông chịu tù đó Cái điều mà ông ông hãnh diện vì cái ông được Chứ không phải là ông bị Có thể ngày hôm nay chúng ta không có lao tù giống như là follow follow Nhưng mà chúng ta cũng sẽ trải qua những cái sự thách thức Những khó khăn mà có thể người khác chưa bao giờ nhìn thấy anh chị em đây sứ đồ Phaolô mới kêu Timôthê là gì? Hãy cùng ta chịu khổ như là người lính giỏi. Ồ, đang lãnh đạo hội thánh ngon lành tự nhiên bây giờ quay qua ông thầy ông kêu vào lại hết đi con. Chắc nó chắc chuẩn bị là nghĩ là đi Mỹ hay là đi châu Âu vậy ha. Nhưng mà không, con phải chúng ta chịu khổ. Chịu khổ như lĩnh giỏi. Cái sự chịu khổ đây nó có thể hàm ý về cả về thuộc linh lẫn về thuộc thể. Có thể anh em sẽ bị vu cáo Có thể anh em bị nhiều cái áp lực Có thể anh em gặp những sự thiếu thốn Có thể anh em bị những cái sự chê bai Hoặc là uh, họ có những cái thái độ không đúng bên chị em Nhưng tôi nói với chị em rằng là người tín hữu vô tư Họ có thể ít chịu lắm Chúng ta không đừng so mình với người tín hữu Nhưng mà chúng ta cần so mình với mình So mình với sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của mình Và liệu những cái điều mà chúng ta chịu sự chịu đựng đó nó đem lại ích lợi gì cho chúng ta ít đủ mọi đàn Paulo nói như vậy ít đủ mọi đàn người ta hầu việc Chúa có những người thì sao họ tận dụng cái cơ hội họ tận dụng những cái à, hoàn cảnh gì đó để họ có thể vươn lên nhưng mà đối với một người lính giỏi thì họ không phải là người lợi dụng cơ hội nhưng mà họ là người tận dụng kể cả cơ hội đó kể cả cái điều đó là ngục tù đi chăng nữa kể cả điều đó là một cái điều mà người ta người ta có thể là đổ vấy cho anh chị em những cái sự cặn bã nhưng nếu anh chị em ngay thẳng trước mặt trời thì anh em không cần phải sợ hãi không cần phải buông bã không cần phải xấu hổ về điều này mà chúng ta hãnh diện về điều này tôi nói bên chị em một trăm phần trăm chúng ta đều có hết á có những điều anh chị em phải trải qua còn hơn cả cái sự sỉ nhục nữa. Chứ không phải là chỉ sỉ nhục mà thôi. Chúng ta xem ở trong Cô Đinh Tô Nhì đoạn 1, câu 3, câu 4. Cô Đinh Nhì đoạn 1, câu 3, câu 4. Chúng ta Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Christ chúng ta là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời mang mọi sự yên ủi. Xin chúng ta đọc cùng nhau câu 4. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn Hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp Vậy để làm sao để anh chị em có thể yên ủi được cái người khốn nạn Nếu chúng ta không trải qua sự khốn nạn Cái sự khốn nạn có thể tôi chịu nó khác với cái sự khốn nạn anh em chịu có ai khốn nạn chịu khốn nạn hơn là ông ông Job không ạ? À? Cùng một ngày tài sản mất hết Cùng một ngày 10 đứa con chết hết Và một ngày nọ thì cái người vợ yêu dấu hàng ngày nói là không có anh em sống không nổi Thì hôm nay người vợ nói sao? Bây giờ mà con nhớ Con hoàn toàn biết cái trời à Sử dụng cái Trời mà chết đi Sử nhục cái đấng mà anh tin đó Cái đấng mà anh ca ngợi đi Cái đấng mà anh kính sợ đó Sử nhục mà chết đi có khốn nạn nào hơn cái khốn nạn đó không chị em? Không Cho nên có những thứ mà chúng ta trải qua đó Nó không có Không tìm ở đâu khác ngoài Trong cái con đường thập tự giá mà chúng ta phải đi Và con đường đó Anh chị em và tôi phải trả giá Chúng ta phải bước đi Bởi vì sao? Đằng sau đó là vinh quang Tôi nhớ có bài hát mà chúng tôi thường hay khích lệ với nhau khi chúng tôi truyền giáo. Kỳ Chúa đang chờ ta ở cuối con đường. Có ai biết bài hát đó không ạ? Hãy vứt xa lòng ta bao điều vấn vương Luôn tôi thường nhọc nhằn đau thương Bên Giêsu tràn ngập ánh dương Ta lên đường tìm về quê hương Ta đi về miền ruộng đồng Ta đi về miền thị thành Ta đi cho tiếng khóc đêm đêm không còn Ta đi làm chứng nhân cho Giêsu đến toàn thế giới Niềm tin ta mang trong tim là trong tay trong tim là trái tim căn cứ tình yêu à, tôi mỗi lần mà khi những lúc mà mệt mỏi chúng tôi có cái cái cái bài hát chúng ta tôi ca ngợi Chúa như vậy tôi đi về miền ruộng đồng ta đi về miền thi thành ta đi cho tiếng khóc đêm đêm không còn ta đi làm chứng nhân cho Giêsu đến cùng thế giới niềm tin ta mang trong tâm là trái tim chẳng chứa tình yêu chúng ta từng cùng khích lệ với nhau để bước đi bởi vì còn bao nhiêu tiếng khóc đêm đêm cần chúng ta anh chị em thành thị có tiếng khóc không Miền quê có tiếng khóc không? Cao Nguyên có tiếng khóc không? Họ có Có những tiếng khóc đêm đêm Và Chúa muốn chúng ta đến Để khiến cho cái tiếng khóc đó không còn nữa có phải khi mà chúng ta giúp cho một ai đó tin Chúa Và tiếng khóc của họ ngưng lại Đó là niềm vui và phần thưởng cho tôi và anh chị em phải không Chúng ta không mệt mỏi khi chúng ta phải đi như vậy Tôi nói thật nếu ai trong hội bị Chúa Mà đi hội bị Chúa mà cứ than mệt mỏi than này than kia thì tôi nói rằng nên đi ra Quảng Ninh sống đừng sống ở vùng này tại vì Quảng Ninh nó có nhiều mỏ than lắm chứ chúng ta than là chúng ta đang ca ngợi đấng chiêu mộ mình hay là chúng ta đang sỉ nhục đấng chiêu mộ mình ạ à? Cho nên ở đây nói về cái vấn đề là cái sự khốn nạn mà chúng ta gặp. Tôi thật sự tôi thấy Phaolô ông đã gửi cái thư này cho hội thánh Côn Tô. Đây là bức thư thứ hai ông gửi. Và tôi nghĩ rằng hội thánh Côn Tô cũng là hội thánh, họ có thể chịu sự sỉ nhục, chịu bắt bớ, chịu đủ thứ hết, nhưng có thể họ than vãn lắm. Có thể họ, họ không có thoải mái để có thể nhận được những, chấp nhận được những cái hoàn cảnh như thế của người học về Chúa. Thì Phaolô phải gửi cái thứ này và tôi cảm tạ Chúa vì có những cái lời lẽ trong thư này để cho giúp tôi và anh chị em ngày hôm nay chúng ta sẽ không còn than khổ nữa. Nhưng chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì hoàn cảnh này xảy đến cho con. Con tin rằng hoàn cảnh này xảy đến cho con không bao giờ là vô cớ đâu. Những điều mà con đang đối diện không bao giờ là vô cớ đâu. Cách nay chưa đầy một tháng, Má Hào ở đây, vợ về với Chúa, để lại ba con thơ và chúng tôi không biết phải nói gì với anh em mình chúng tôi cũng cầu nguyện và chúa làm phép lạ là vợ đã khỏe mạnh trở lại ăn uống trở lại vui mừng lắm nhưng mà đúng một ngày kia thì em báo cho chúng tôi rằng là thầy ơi vợ con mệt lắm phải đưa đi cấp cứu thật ra ngay lúc đó Chúa phán với tôi rằng là Chúa đem người này về nhưng mà với tâm lương tâm của một người hậu vì chúa tôi không thể nói cái điều đó được tôi kích lệ ma hậu tiếp tục cầu nguyện chúa và chỉ trong sau khoảng 2 ngày thì Vợ đã về với Chúa Anh chị em có nghĩ là cái điều đó khốn nạn không? Nếu nhìn vào mắt của con người người ta đã sỉ nhục màu kinh khủng Nhưng mà cảm ơn Chúa có những anh chị em đồng lao Có những em kề cận để khích lệ em Khích lệ khích lệ mà em được Và hôm nay em ngồi đây Để tiếp tục nói rằng là con sẽ tiếp tục phải học về Đức Chúa Trời Hallelujah Và tôi tin một lúc nào đó Chúa sẽ dùng ma hào đó có thể kích lệ một ai đó Và Chúa có thể sức dầu cho ma hào để có thể công nguyên cho những ai đó Từng những bị những căn bệnh như vợ của mình Và được chữa lành Có những cái tiếng khóc Và chúng ta sẽ đến để có thể rao ráo nước mắt họ Đó là điều mà chúng ta trả giá Không bao giờ mà anh chị em chịu đựng mà vượt quá sức của chị em đâu và Chúa đem anh em ra khỏi nhưng mà qua ra khỏi đó thì chính em có một cái sự trải nghiệm đó nếu chúng ta chưa bao giờ cảm thông được hay là chúng ta chịu đựng được những cái nghịch cảnh như thế thì chúng ta không bao giờ chúng ta có thể cảm thông với người khác và chúng ta có thể giúp đỡ cho người khác để trở dậy Paulo nói rằng anh em yếu đuối tôi chẳng từng yếu đuối ư Ồ, chúng ta nghĩ rằng một người rất là mạnh mẽ chứ Paulo làm sao có thể yếu đuối Chúng ta nghĩ rằng là chắc ông là một Superman Tức là ông là một siêu nhân á Không Ông nói tôi vẫn tôi là cũng là một người yếu đuối nhưng cái sự yếu đuối của ông không phải là yếu đuối như một người yếu đuối Nhưng cái sự yếu đuối đó Để ông có thể trải nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Trời Và Ngài nâng đỡ ông ở trong đời sống chức vụ Và cảm ơn Chúa có những lá thư được viết lại Để khích lệ tôn bà chị em Để tôn bà chị em sẽ chấm dứt sự than khổ Mà chúng ta bắt đầu ca ngợi Chúa Ngay cả trong nghịch cảnh chị em Như vậy Phaolô nói gì? Hãy cùng ta chịu khổ như người đến giỏi như vậy nó không phải là cái sự chịu khổ đây là có nghĩa là đau khổ và buồn thảm nhưng chúng ta cái người chịu khổ vì làm môn đồ của Chúa đó thì chúng ta biết trước được cái sự chịu khổ đó nó đem lại ích lợi gì trong cái điều này thì hơn ai hết Führer đã mô tả cho chúng ta ở trong Führer nhì đồng 4 từ câu 12 cho đến câu 14 Xin lỗi Führer nhất đoạn 4 câu 12 đến 14 Führer nhất đoạn 2 câu 12 đến 14 anh chị em chúng ta đọc với nhau con thánh này xin bắt đầu hỡi kẻ rất yêu dấu khi anh em bị trong lò lửa thử thách chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường câu 13 nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu hầu cho đến ngày vinh hiển của ngày hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót quý bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục thì anh em có phước vì vinh hiển và thánh linh của Đức Trời đậu trên anh em Vậy thì theo Führer thì sao? Một cái người chịu thử thách Thì ông nói đó là gì? Một chuyện bình thường Mà ông gọi ở đây không phải là thử thách bình thường Mà ông gọi là gì? Lò lửa thử thách Để trở thành một cái bình quý Thì đất Nó phải được nung Tôi nhớ à, năm 96 Tôi à, bắt đầu học về Chúa Tôi tôi à, tôi được cái động lực từ những cái quyển sách của sư Cho Dân Ghi Là Đức tin năng động Không biết anh em có cái có động từng đọc cái quyển đó chưa? Đức tin năng động của sư Cho Dân Ghi Hả? Quyển gì? Quyển gì? Ô vậy hả? Nên đọc Dạ nên đọc Và tại vì tôi đọc xong tôi được thúc đẩy vô cùng luôn tôi được thúc đẩy để thách thức để hầu về Chúa vô cùng rồi cái cái thứ hai đó là tôi được những cái cùng phim của mục sư um, gọi là uh, Benny Hinn hả? Dạ yeah, Benny Hinn. À, tôi thấy ông quăng cái áo cái là người ta té cái rầm. Rồi ông thờ phượng, ông hướng dẫn thờ phượng. Rồi tôi thích lắm. Rồi tôi tôi tôi coi hàng chục lần cái cái cái cùng phim đó và tôi mới cầu nguyện tôi đưa tay về cái màn hình tôi cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu xin Chúa ngài cho con được sức giàu như Benny Hinn nhưng mà tôi không có xin xin ông để mà để chữa lành mà sức giàu để hướng dẫn thờ phượng thôi cho xin ít ít tí thôi ba tháng sau tôi nhận được bắt đầu chúa sức giàu cho tôi trong lĩnh vực thờ phượng tôi tình cờ thôi cái người hướng dẫn thờ phượng ngày hôm đó bị bệnh và thế là tôi nói, tôi nói với người à, lãnh đạo tôi nói rằng là con biết đàn con có thể hướng dẫn thờ phượng thay được để không phải hát chay thế là người lãnh đạo đồng ý cho tôi đánh đàn và ngày đó tôi đánh đàn và lần đầu tiên tôi đánh đàn cho hội thánh hát hội thánh rất là phước mọi người nói ô lâm bộ đánh đàn ừ, ngọt ngào quá thờ phượng chúa ngọt ngào quá và một khoảng thời gian sau thì tôi bắt đầu được vào đồng vắng ủa tôi nói ủa sao sao kỳ vậy chúa tại sao con hậu vì chúa tại sao con lại con lại có tình trạng này bắt đầu người ta nói tôi đủ thứ hết nào là tà giáo nào là là, phản bội nào là nổi loạn nào lúa kiểu hết tôi nói con không có con nói con không có mà tại sao kỳ vậy chúa người ta bị nói nữa đuổi tôi ra khỏi cái cái cái cái cái cái, cái, ờ, ờ, cái hội thánh đó luôn và tôi trở thành một người cô đơn giữa cái thành phố này tôi không một còn một người bạn nào hết họ gặp tôi họ coi tôi như là ô uế tôi đưa tay bắt tay họ không tiếp tôi tôi không còn chỗ nào ở luôn cuối cùng có một người anh em anh nói là có cái chòi ở dưới à, ở mé sông á bây giờ chỗ đó đó không điện không nước không gì hết nhưng mà có cái chỗ để che nắng che mưa thôi thầy bảo đó thầy ở đi chiếc xe đạp tôi cũng đi lấy lại luôn Chiếc xe đạp là cái cái phương tiện duy nhất để tôi có thể chạy để thăm viếng chăm sóc con dân của Chúa. Tôi bị lấy ra luôn. Mà tôi ở trong một cái nhà như vậy. Trong cái nhà không điện, không nước, không gì hết. Tôi mua, à, tôi xin được một cái lò xô nấu dầu. Ở đây chắc chúng ta biết lò xô không? Dạ, tôi nói lò xô nấu dầu. Và... À, ở tại nó thì nó có được hai cái ờ, gọi là cái khạp da bò ai biết cái khạp da bò không ạ nhỏ nhỏ nó khoảng tầm 30 ờ, lít 20 lít 30 lít một cái khạp nguyên và cái khạp bể thì tôi múc nước của sông Sài Gòn đó tôi múc nước vô cái khạp bể tôi mua phèn tôi khuấy tôi lắng xuống rồi tôi múc nước trong tôi đổ vào cái khạp này xong tôi mua cái quỳ tím á tôi bỏ vô để khử khuẩn và tôi tắm vào nước đó tôi tắm nước nó ghẻ nó mọc lên tại vì nước nó dơ lắm nước sông sài gòn nó dơ lắm và ghẻ mọc lên tôi đi ăn cơm bên ngoài thì tôi phải à, uống cái trà đá đó, là tôi phải uống cho no để về không tôi có nước uống anh chị em tưởng tượng có tưởng tượng nổi không ạ à? tôi mua mì gói mà để dành cái lúc mà không còn tiền nữa thì tôi mua mì gói tôi mua mì gói mà sáng tôi ăn một gói mì trưa tôi ăn một gói rưỡi chiều tôi ăn một gói rưỡi và một ngày như vậy tôi ăn là tổng cộng là 4 kg mì tôi ăn như vậy là khoảng một tháng rưỡi con mắt tôi đổ gàn luôn và cũng là lúc đó Chúa bắt đầu sức giàu cho tôi Một người chị em bị tà linh Trong một cái giáo hội mà đuổi tôi ra Trong giáo hội đã cầu nguyện không hết Tôi không phải nói là mình hơn họ Nhưng tại vì Chúa muốn tôi phải có một cái sự trả giá như vậy đó Thì tôi gặp cái người chị em đó cô chị em đó nhờ là cầu nguyện tại vì cô chị em này bị một cái căn bệnh là nó bị viêm tay giữa nước mũ nó chảy ra mà đi bệnh viện biết bao nhiêu bệnh viện không hết và chị em đến và khi chúng tôi cầu nguyện bắt đầu phép lạ Chúa xảy ra tà linh bị đuổi ra ba ngày sau lỗ tai khô hết và người đó bắt đầu đi làm đầu tiên Tháng lương đầu tiên của đó 700 ngàn Người đó đã dâng cho tôi 450 ngàn Và nói rằng là Chúa kêu chị dâng cho em để em mua chiếc xe đạp mới Để hầu việc Chúa à, lúc đó Chúa nói với tôi là đây mới là chức vụ mà ta dùng con và anh chị em ơi, cái sự trải qua cái nghịch cảnh đó Tôi nói là đó là lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi mà tôi phải trải qua Tôi không một lời than phản với bất cứ ai Nếu tôi bóc điện thoại gọi về nhà, ba tôi sẵn sàng Được rồi, ba sẽ giúp đỡ cho con hay là con về đây ở với ba đi Tại cái việc tôi bước đi theo thánh linh của Chúa, ba tôi là người ngăn trở Tại vì tôi đã từng xuất thân từ hội thánh CMA Và họ cho rằng là, là, là tôi được bắt tâm thánh linh, tôi đến lạ là tà giáo và tất cả các anh chị của tôi đều ở bên CMA chỉ có à tôi và anh hai tôi là là là, là ở bên uh, Tia sau đó thì có em tôi uh, đi, bước đi theo nhưng mà còn tất cả các anh chị tôi ba má tôi đều ở bên CMA hết cậu tôi cũng học vị chúa với CMA luôn anh anh rể bà con của tôi cũng học vị chúa CMA luôn họ là có cái chức quyền ở trong CMA rất là mạnh rất là lớn và tôi thì tôi bước đi như vậy không một lời than van gì cả và cảm ơn Chúa sau cái trận đó thì bắt đầu Chúa sức dầu và phép lạ Chúa xảy ra liên tục nhiều người được chữa lành nhiều người bị uy ám được giải phóng và tôi thấy lạ lùng bắt đầu chỉ trong thời gian anh chị em tưởng tượng không thời gian rất ngắn chỉ có 3 tháng thôi hội thánh được thành lập và hội thánh tăng trưởng từ có ba bốn người thôi bây giờ tăng trưởng đến hai chục ba chục bốn chục năm chục hội tăng trưởng rất là nhanh qua những dấu kỳ phép lạ mà nhiều người người ta đưa đến để mà tin Chúa và cầu nguyện nhưng mà cái bước thứ hai tôi lại bị gọi là đưa vào trong lò của Chúa một cách lớn hơn nữa là những cái nơi mà tôi mở ra hội thánh mất hết cái người chủ nhà họ không cho tôi đến nữa tại sao là bị liên tục như vậy không có cái lý giải nào khác không một lý giải nào không một cái sự giải thích nào mà tôi đã trải qua như vậy cho nên 2002 tôi cưới vợ và sau khi cưới vợ đó thì tôi lại bắt đầu xây dựng hội thánh và Chúa cho bắt đầu từ tháng 7 2002 là hội thánh được thành lập cho đến ngày hôm nay. Và trải qua nhiều lần, nhiều lần người ta lấy hết tất cả những gì tôi có. Giống như ông duy Sát vậy đó, đào giếng xong bị lấy, đào giếng tiếp bị lấy, đào giếng tiếp và cuối cùng thì sao? Chúa để ra nơi rộng rãi. Nhưng thật ra trải qua những điều đó là gì? Đó là thật ra Chúa tôi luyện thôi. Chúa tôi luyện mình thôi. Nếu anh chị em đang ở trong cái sự tôi luyện này, tôi khích lệ anh chị em hãy tiếp tục nhìn Chúa. Bởi vì chắc chắn một điều là Chúa sẽ sử dụng anh chị em ở mục đích đặc biệt hơn Cho nên đừng nản lòng Nếu ai đang ở trong sự, sự tôi luyện nha Còn nếu ai chưa có được tôi luyện Thì xin Chúa cho con có thể bước vào trong sự tôi luyện Tại vì không bao giờ mà một cái công cụ nào mà Chúa dùng mà Chúa không trải qua tôi luyện cả Thời gian được tôi luyện nhanh hay chậm cũng tùy thuộc vào chúng ta Có đáp ứng với cái sự tôi luyện của Chúa hay không và sự tu luyện đó nó có thể qua nhiều cái phương cách khác nhau. Bây giờ chúng ta trở lại Timothy nhì, chúng ta sẽ thấy Ở trong câu 4, khi một người đi ra trận thì không lấy việc đời lụy mình làm vậy đằng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Sự trả giá để trở thành một người lính giỏi đó là gì? Là chúng ta không có lấy cái việc đời lụy hay là không lụy việc đời không lụy về vấn đề tiền bạc không lụy về cơm áo gạo tiền thật ra cái điều này tôi đã được tôi đã được Chúa ngày thử nghiệm rồi và tôi luyện rồi và Chúa đã cho chúng tôi có một cái sự trải nghiệm tuyệt vời trong lĩnh vực này năm 2008 sau khi mà vợ tôi sanh đứa con thứ hai thì lúc bấy giờ chúng tôi à, à, thuê nhà ở bên quận 12 và khi mà chúng tôi à, thuê nhà như vậy thì à, à, khoảng 5 tháng 5 tháng sau khi vợ tôi sanh đứa con thứ hai thì vợ tôi là mang bầu đứa con thứ ba là con út đó con út của tôi bây giờ thì lúc bây giờ thì là vợ tôi đang vừa có thai vừa cho con bú và đồng thời vừa phải may may vá để có tiền uh, cho tôi để học vị Chúa và tôi rất là hãnh diện về điều này tôi thường khoe với mọi người rằng cảm ơn Chúa vợ tôi là người cung cấp tài chính cho tôi để tôi học vị Chúa tôi không xin ai hết Tôi hãnh diện như vậy Tôi không hề xin ai đồng bạn nào mà cho đến bây giờ cũng vậy cho em Tôi mà xin Và tôi biết một điều là khi chúng ta hầu về Chúa Thì Đức Chúa Trời sẽ gửi cái sự cung cấp Theo cái cách của Chúa Ngài dùng con người để để dân hiến Ngài dùng hội thánh, dùng người này, dùng người kia để dân hiến Chúng ta không có xin sợ Tôi có xin là xin cho người khác chứ tôi không xin cho tôi Ví dụ xin cho anh em những người ở xa Họ cần phải có cái giếng, cần chiếc xe này kia là xin cho họ Không xin cho tôi Nhưng mà Chúa không bao giờ Chúa quên chúng ta thì lúc đó tôi à, vợ tôi à, buổi sáng đó thì tôi ra ngoài tôi cầu nguyện và vợ tôi thì ở bên trong cầu nguyện bên trong mà có một điều là tự nhiên cái thằng con của tôi nó cứ khóc nó khóc đêm mà vợ tôi ẩm lên thì nó nín thả vợ lên võng thì nó thức nó khóc cái thằng mà ngày hôm qua đánh đàn ấy nè mà cầm cái dây mà ru nó đó vợ tôi ru á thì nó nín mà vợ tôi ngừng ru là nó khóc con người ta khóc đêm tôi cầu nguyện chưa đầy 5 phút chấm dứt luôn khóc hết khóc luôn nhưng mà con mình càng cầu nguyện thì càng khóc tôi cột tôi chối tôi quăng tôi ném đủ kiểu hết nó cũng khóc những danh Chúa Giêsu tôi cột chối lên quấy rối trên con của tôi ra khỏi thân lại con của tôi nó cũng khóc khóc lớn hơn nữa tôi nói lạ thiệt à, bây giờ tôi còn để cái máy may mà kỷ niệm ở dưới á yeah. cho tôi, tôi bữa đó tôi ngồi tôi mở kinh thánh tôi đọc tôi đang đọc như vậy con tôi khóc và tôi nói nhấn cái Chúa Giêsu kẻ quấy rối này không được quấy rối trên con của ta để vợ của ta sẽ may vá để có tiền để ta hầu về Chúa Tự nhiên tôi nghe một tiếng phán Ai là người cung cấp tiền cho con đi học vậy ta Câu hỏi đó tôi biết ngay Dạ chúa Ta làm cho con con khóc đó Chúa nói với tôi như vậy à, Dạ ai, ai cung cấp Giờ vợ con không may được nữa Chúng tôi đang dùng một cái hợp đồng rất lớn chị em Năm 2008 hợp đồng đó là 100 triệu Trong vòng có 2, 2 tháng thôi là chúng tôi có thể có được ít nhất là phải từ 50 đến 70 triệu chi dùng trong lúc đó và trong tầm tay vợ tôi đã may à, làm cái rập rồi và may mẫu rồi đã gửi vào pháp rồi người ta đã chấp nhận rồi và người ta chuẩn bị ngày ngày mai là đổ tiền họ chia làm ba giai đoạn để đổ tiền à, lúc đầu là 20% rồi sau đó là tiếp tục theo bao nhiêu phần trăm nữa nhưng lúc ngay lúc đó chú nói với tôi như vậy Bây giờ ta làm cho con con khóc đó Ai sẽ là người cung cấp tiền cho con Và ngày đó tôi nhận một lời hứa Giống như là La Ban nói với Gia Cốp á Đức Chúa Trời của cháu ban phước cho cậu Và ngày Chúa nó Chúa có một lời hứa cho tôi Ta sẽ ban phước cho gia đình của con và chức vụ của con Tôi bước vào tòa nó nói vợ tôi Em Anh nhận được lời hứa của Chúa Em dám bỏ cái cái công việc này không Trả lại cho người ta đâu Và tôi nói nếu như Là Chúa Thì em bỏ rồi tôi gọi điện cho cái người kia nói rằng trả lại hợp đồng họ nói sao vậy tất cả đã đã cái mẫu này đã xong hết rồi người ta đồng ý rồi ngày mai tôi sẽ chuyển tiền cho và tôi nói không trả lại và khi vợ tôi gọi điện trả lại xong thằng nhỏ hết khóc khỏi cần cầu nguyện luôn khỏi đuổi luôn nhỏ hết khóc nhưng mà sau đó chúng tôi lại bắt đầu bước vào trong cái sự thử nghiệm Tại vì rõ ràng công bố là gì? Chúa nói và ta sẽ ban phước cho gia đình của con qua chức vụ của con. Và sau khi chúc được cái gánh nặng đó con hết khóc mừng lắm. Bà em ơi, bây giờ thì gì vậy? Anh sao vì Chúa, em chăm lo con đi. Rồi chúng ta sẽ có kết quả. Chúa sẽ ban phước chức này. Sáng hôm ngày hôm đó tôi nhớ là ngày đó ngày 22 tháng à, tháng 8 buổi sáng đó tôi tôi ra ngoài tôi đọc kinh thánh ờ, tại vì vợ tôi chăm con ở bên trong tôi mới ra ngoài tôi đọc kinh thánh đang đọc như vậy tự nhiên tôi nghe tiếng khóc tôi mới chạy vô tôi vợ vợ tôi đang khóc tôi hỏi, ủa em sao vậy em sao em khóc vậy anh có làm gì cho em khóc không mà mà thường thường là nữ mà mới sanh mà kiểu mà buồn ấy này kia đó mà khóc là bị sẵn hậu là mệt lắm các cô là có có con là biết rồi stress á thì vợ tôi nói không anh không có làm cho em buồn nhá. ủa chết sao em khóc không em cầu nguyện với chú em khóc tôi mới hỏi rằng là vậy thì em cầu nguyện cái gì vậy thật ra tôi kể cái này không biết bao nhiêu lần cho họ thánh ở đây nghe rồi anh em có nghe rồi cũng đừng chán nha thì à, à tôi nói không em còn nguyện với chú em khóc thì thôi tôi lui ra tôi nói để, để tôi đi qua bên à, cái bên nó có bán à, bán hủ tiếu hủ tiếu ở sớm à, bán thì có 10 ngàn tô thôi bữa tôi qua đó hủ tiếu lên 10 12 ngàn tô tôi còn đúng có 10 ngàn không mua được tô hủ tiếu cho vợ mình chàng ơi tôi nói thiệt sự cái thằng đàn ông mà không mua được cho tôi một tiêu cho vợ mình Để ăn, để có sữa cho con bú và nuôi con thêm một đứa con trong bụng nữa Nó xấu hổ, vô cùng xấu hổ chị em Tiền nhà thì người ta vay, chuẩn bị để trả tiền nhà Không có tiền nhà để trả Tôi nói cảm thấy ô phải chi mình đừng có trả lại cái hợp đồng đó bây giờ là ngon lắm rồi Nhưng bây giờ trả rồi, giờ đâu có lấy được được Cái người không làm người ta hưởng rồi Người ta lấy cái cái cái mẫu đó thì về thì chỉ cần may thôi sướng còn mình nào là may mẫu ra rập luôn tất cả mọi thứ cho họ hết luôn anh hùng lắm nhưng bây giờ là có không có được thêm hai ngàn nữa để mua được cái tô hủ tiếu giờ chẳng lẽ giờ mua tô hủ tiếu không có thịt à, thôi cuối cùng không mua luôn Ủa, ai amen vậy <laughs> tô hủ tiếu không có thịt mà amen luôn <laughs> thì trong cái lúc đó đó chị Ờ, Chúa lại làm một phép lạ tôi à, tôi đi mượn tiền của một một sư gia đình của ông giàu lắm mà ông cũng là người mà tôi đã từng giúp đỡ cho ông rất là nhiều kể cả cái hôn lễ của ông mà ừ, tôi cũng là người đứng ra để giúp đỡ đủ thứ hết á tôi mới nói anh ơi em trễ tiền nhà rồi cho nên à, rồi em sẽ trả thôi thì mượn chừng nào trả tôi hỏi có bao giờ em không trả đâu em mượn là mượn đỡ rồi em sẽ trả nếu mà em cứ mượn hoài chừng nào em mới giàu được khi tôi trở về và phải nói là ngậm ngùi mà đã trễ tiền nhà cũng mấy ngày rồi khoảng 5 ngày rồi mà chủ nhà thì rất là dễ thương họ họ không có đòi nhưng mà mình là cái trách nhiệm mình phải trả Tôi về nhà đó vào buổi chiều, lúc đó khoảng hai ba giờ chiều Thì có người anh em gọi điện cho tôi Em có nhà không? nhà dạ có, em ra đây Có phải em đang thiếu tiền không? Tôi nói, ủa? Sao biết? Chúa nói với anh, bữa nay trưa nay anh cầu nguyện Chúa nói là em đang thiếu tiền Thì tôi mới nói, thì Chúa nói đúng rồi, thì qua đi Chờ anh khoảng 15-20 phút nữa anh chạy qua tới Ở đó, chờ mà người đó tôi chờ tôi chờ và khoảng 15 phút sau thì người đó qua tới trong cái bao thư dán lại kỹ ở à đây chúa kêu anh đưa em tôi mới hỏi kỹ lại nữa cho mượn hay là dân hiến tại nếu, nếu cho mượn thì phải trả nữa mất nợ nữa đấy không cái này là dân hiến chúa kêu anh dân cho em dạ yeah. và cảm ơn chúa tôi mở ra đúng 2 triệu nha khỏi mất nợ đúng không ạ à? thật là tuyệt vời phải không không tôi trả nợ có tiền mua mua hủ tiếu 12 ngàn cho vợ ăn và chúng tôi cũng có một ít tiền dư đó thì bắt đầu à, để vào dịp 2 tháng 9 tôi mới đưa con tôi về quê thăm bà nội tôi đi với mẹ vợ tôi Ngày xưa đi bằng chiếc xe à, xe Angel Angel của hãng SYM Được chiếc xe đó là ngon lắm rồi đó Nên tôi đi về Tôi vừa về tới thì vợ tôi gọi điện Anh ơi, ủa cái cái chứng minh nhân dân của em đâu rồi thường thường là đi đâu vợ tôi thường hay giữ chứng minh nhân của vợ tôi để không có bị lạc vợ tôi lo con cái này kia sợ bị lạc nó ủa trong túi anh nè có chuyện gì không em ở ờ, nơi có người gọi điện họ nói họ ở một cái công ty nào đó họ gửi cho em một số tiền lớn mà em em họ nói là phải có chứng minh nhân dân mới nhận được nó nói ủa công ty nào lớn em có quen ai nước ngoài không dạ không thì công ty lớn là ai và thế là họ tôi về vừa về tới quê xong thì vợ tôi lại gọi điện hai ba lần rồi nói rằng là sáng họ cũng gọi chiều họ cũng gọi thì thay vì tôi ở chơi tới mấy ngày thì cuối cùng tôi rút ngắn cái thời gian tôi về và tôi về tôi chờ tôi về tới nhà buổi tối vào ngày 2 tháng 9 3 tháng 9 thì đờ chờ cả buổi tối qua buổi sáng không có một người gọi tôi nói ồ cái này người ta chơi khăm mình rồi và tôi nói không trong tâm linh em nhận ra được rằng là chúa ngày ngày ờ, ờ, ngày ngày cho em á tại vì có một lần kia vợ tôi nói rằng là anh sao mình hầu bị chúa mà không thấy phép lạ tôi nói em nói kìa phép lạ nè đuổi quỷ người cầu nguyện được chữa lành không không em muốn phép lạ về tài chánh và tôi xin như vậy là phép lạ về tài chánh thì tôi về à, ngày à, buổi sáng không có cuộc gọi đầu giờ chiều không có cuộc gọi hai vợ chồng không ngủ trưa luôn tại vì chờ <laughs> chờ và cầu nguyện cầu nguyện cầu nguyện chờ một giờ rưỡi hai giờ ba giờ em ơi vậy là không có rồi cái này người ta chơi khăm mình rồi đó 4 giờ rồi coi như là xong ngày nữa rồi 5 giờ Không thấy ai gọi hết Thất vọng rồi Khoảng 5 giờ rưỡi có tiếng, có điện thoại gọi cho vợ tôi Ông xã đem cái chứng minh về chưa à, có, có, có, có, có, có rồi, có rồi, có rồi Đây bây giờ ở đâu chỉ cho tôi để tôi vào à, Họ chạy vô tới Thì trên cái tờ thường thường người ta, ta dân hiến gửi, gửi tiền, có chuyển tiền là có cái người gửi Có người gửi thì cái người gửi đó là bạn của vợ tôi 6 năm rồi Đi nước ngoài Đi ở Úc Không có về chưa có về Việt Nam Thì à, Bữa đó thì vợ Có người chồng mà người chồng thường hay nói là Chúa phán, Chúa phán danh con này nó em không tin Chúa phán em, thì, thì em cầu nguyện với Chúa đi có Chúa phán hay không Thì con này mới cầu nguyện Chúa ơi Để con ông chồng con có thật không là Chúa phán Chúa phán cho con Cô này đang đưa con đi học trên phi quay Đang chạy như vậy nghe tiếng khóc nghe tiếng một cô gái khóc cô này ủa ai khóc vậy nghe tiếng phán con gái ta đang khóc cô này tấp vô cái cái cái cái cái, cái đường dừng khẩn cấp ủa con gái của chúa là ai mà đã khóc chúa biết bao nhiêu con gái mà đã khóc con gái ta trương thị kim vân đang khóc con hãy đi đến cái nơi gửi tiền gửi cái tiền tiết kiệm của con cho con gái của ta để lau ráo nước mắt của nó cô này chạy tới cái chỗ chuyển tiền lấy ra 100 đô chuyển chú nói chưa đủ lấy thêm 100 nữa chú nói chưa đủ thêm 100 nữa chú nói chưa đủ chú ơi con có 700 đô mà giờ con dân 300 mà chưa đủ lấy thêm 100 đô chú nói đủ rồi gửi đi 400 đô trong thời điểm 2008 sau đó gửi cho chúng tôi chỉ cái email thôi ghi là gia đình gửi khi nhận được hãy gửi cho chúng tôi là xác nhận là nhận được qua cái email này thôi sau khi chúng tôi nhận thì tôi thấy ở trên ghi tên là là bạn của vợ tôi cho nên tôi nói anh đã biết ai là người gửi rồi bởi vì cái người chuyển tiền đã không có che lại cho nên anh biết em là ai rồi thì tôi gửi cái lời cảm ơn sau đó thì người này viết một cái thư tay gửi về cho chúng tôi. Và người này nói như thế này. Em muốn anh xác nhận lại giùm em. Có phải ngày đó vợ anh khóc không? Anh chị em thấy kinh khủng không? Vợ tôi khóc ở trong phòng Mà chú đem tiếng khóc đó vượt qua đại dương Đến trong chiếc xe của cái người cần biết được ý Chúa đó Mà Chúa cho chúng tôi nhận số tiền đó trang trải tất cả nợ nần Và chúng tôi còn dư lại để tiếp tục sống và phục vụ Chúa Có những lúc anh chị em chỉ cần khóc với Chúa Đừng khóc với ai Chúng ta khóc với Chúa Thì Chúa Ngài sẽ lắng nghe hết Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được Để cầu thai cho anh chị em Có những lúc chúng ta không phải là khóc vì tuổi nhục Nhưng mà chúng ta khóc có thể rằng khóc vì có rằng Chúa ơi con muốn được cái sự trải nghiệm con muốn được cái gì đó Chúa thăm biến con con muốn cái gì đó ngài sống thật sự ngài là sống sống động ở trong con đây là những cái kinh nghiệm mà nó là kinh nghiệm bằng nước mắt của chúng tôi và kể từ đó vợ tôi không hề nói với Chúa ơi ngài làm phép lạ cho con nữa đó. anh chị em có tin là lời chứng này của tôi không yeah. Dạ. và cảm tạ chúa kể từ đó vợ tôi ngưng hoàn toàn không còn đi không còn làm nữa không còn phải may vá nữa tôi nói em phải chăm sóc cái đầy nhỏ của mình đi thì anh sẽ đi ra hầu vị chúa đến khi mà con tôi các con tôi lớn thì lúc đó vợ tôi đồng công với tôi và cảm ơn chúa bây giờ vợ tôi đồng công với tôi tôi đi đâu vợ tôi cũng có thể đi theo cùng được cho nên thưa anh chị em có những lúc anh chị em chịu khổ Đức Chúa Trời không bao giờ quên chị em đâu. Ai đang chịu khổ, ai đang khó khăn Ai đang chịu cái sự nghịch cảnh Ai trong đang chịu những cái sự áp lực Và thậm chí có thể cái sự khốn nạn nữa Mức độ đến mức độ là khốn nạn nữa và tôi khích lệ anh chị em ngay ngày hôm nay hãy trao gánh nặng lên tay Chúa mà nói với tin rằng chính xác với một điều rằng Chúa của anh chị em đang hầu vì Chúa là đấng sống. Ngài lắng nghe hết tất cả những năng đề của anh chị em. Ngài biết rõ thấu tất cả những cái sự đau khổ của chị em Nếu cái điều gì anh chị em chịu đau khổ mà Chúa chưa từng trải qua Anh chị em có quyền kiện Ngài nhưng mà Chúa của tôi đang thờ phượng Chúa tôi đang học việc Ngài là một đấng trải qua tất cả mọi sự Ngài chịu sự cám dỗ nghịch cảnh tất cả Và thưa anh chị em Ngài không hề không cảm thông chúng ta đâu Ngài đã trải qua Ngài cảm thông sự đuối của chúng ta nữa Khi anh chị em bắt đầu đóng lại tất cả mọi sự than vãn đối với con người Đối với cái điều mà Chúa kêu gọi mình Thì lúc bây giờ anh chị em đang mở cửa thiên đàng Để Ngài sẽ cho anh chị em kinh nghiệm Một cái mức độ mới của thiên đàng Chứ không phải mức độ của thế gian này đâu Đức Chúa Trời của chúng ta có nhiều cái nguồn lực Để Ngài ban cho chị em và tôi Để giúp anh em và tôi vượt qua được đó Tháng 9 vừa năm rồi tôi đi Mỹ Ai cũng nói đi Mỹ về chắc có là dư lắm Đúng, chúng tôi về chúng tôi có dư Chúng tôi dư cũng được mấy ngàn đô do anh chị em yêu thương họ dân hiến cho tôi. Nhưng mà vừa về xong thì tôi lại phải trải qua một cái cú sốc khủng khiếp về vấn đề tài chính. Tôi cũng dành dụm được số tiền mà mượn thêm em của tôi, rồi bên vợ, rồi bên tôi để chúng tôi có một số tiền để chúng tôi đầu tư. Nhờ một người làm ăn mà chúng tôi đầu tư để chúng tôi có tiền thu nhập thụ động và bốn mục sư, bốn ờ, bốn cái chân à, hai vợ chồng kia là hai tôi là một thêm một mục sư nữa là một chân nữa và chúng tôi xây dựng một cái hệ thống nuôi tôm công nghệ và số tiền đầu tư tổng cộng là 2 tỷ 8 chia ra mỗi người là 700 triệu tôi thì trong tôi chỉ có vỏn vẹn được khoảng chừng 200 triệu thôi và chúng tôi phải mượn thêm một số tiền mà tôi nói lần là đầu tư từng phần từng phần vậy đó làm tới đâu thì tôi cố gắng tôi, tôi xoay để có tiền và cuối cùng thì phần của tôi cũng được nhưng mà cái ông mục sư kia ông nửa chừng cái ông rút ông nói không ông không có khả năng ông có 100 triệu ông không có khả năng rồi cuối cùng ông dừng lại ông dừng lại và thế là cái công trình nó đang làm gần xong rồi mà bây giờ thiếu thì tôi mới gặp một hai, hai vợ chồng của em này cũng là một người nhân sự trong ờ, hội thánh à, ờ, xin lỗi trong trường kinh thánh mà tôi dạy hai em rất quý tôi và tôi cũng quý hai em nữa và tôi chia sẻ điều này thì hai em mừng lắm ô như vậy thì ờ, cái này con biết thôi cho con hùng với hai vợ chồng đi cầm cái nhà vay tiền vay 800 triệu đưa tôi 700 gửi vô để bắt đầu làm ô thì công trình làm xong rồi bắt đầu cũng nuôi mẹ tôm mẹ tôm đầu tiên đúng ra chúng tôi rất là lời luôn chị em mẹ tôm đầu tiên là lời nhưng mà do cái giá tôm nó nó bị hụt thụt xuống do uh, covid thế là lời không có bao nhiêu chúng tôi cho luôn cho luôn cái người chăm sóc đó nhưng tiếp theo cái mà tôm thứ hai mới nuôi được có khoảng 2 tuần lỗ nó nó bị bị chết và là chúng tôi lỗ mấy chục triệu rồi bắt đầu đùng một cái thì bên EU nó cấm nó nó nó, nó phạt thẻ vàng tôm Việt Nam rồi ở Nhật nó không cho không không nhập rồi ở Trung Quốc nó không ăn tôm của Việt Nam thế là bắt đầu nó đau xuống mà toàn là là cái, cái uh, tiền thì mình mình đầu tư thì có nó mà cái cái cái ngân quỹ uh, vốn của mình nó không có nhiều và cuối cùng thì uh, mọi việc nó dừng lại hết thì cái em kia đó là nó vay ngân hàng cho nên mỗi tháng đóng lời gần khoảng 10 triệu nó chịu như vậy là hơn một năm nó nói bây giờ con hết chịu nổi rồi bây giờ thì bây giờ cho con rút tiền đâu rút cuối cùng thì tôi phải nói rằng thôi bây giờ chiếc xe của thầy thôi giờ đưa cho hai vợ chồng hai chồng chạy kiếm chạy chạy xe công nghệ đi chạy uh, uh, rap gì đó hay là gì đó để chạy đi thì trong lúc đó là tôi đang đi bên mỹ và tôi đưa chiếc xe cho chạy chạy xong thì cũng không có được giải quyết được đâu vào đâu và cuối cùng thì hai vợ chồng nó nói bây giờ tôi con bây giờ bằng cách nào đó thầy phải đưa hoàn vốn lại cho con Ôi tôi nói anh chị em trong một thời điểm ngắn mà phải hoàn vốn Tôi nói bây giờ thầy không còn vốn Chỉ còn có duy nhất chiếc xe thôi Thì giờ nếu cần thì, thì con lấy xe đi Đó là giải pháp Bây giờ nó bây giờ thầy định chiếc xe giá bao nhiêu bao nhiêu đi rồi rồi con tính lúc đó xe tôi nếu mà bán ra bên ngoài thì khoảng 400 cho đến 420 nhưng mà tôi định giá là 320 tôi nói định giá để tôi chuột lại có nghĩa là tôi nghĩ thời gian là tôi sẽ chuột lại được thôi có nghĩa là luôn mẹ tôm xong tôi lấy tôi chuột lại thôi nhưng mà nuôi mẹ tôi tôm thất nữa cuối cùng là không còn gì hết tôi bắt đầu tôi vay tiền để trả cho em đó tổng số tiền tôi vay là ba trăm rưỡi triệu để trả cho em đó và chúng tôi trả dứt mới dứt trong tháng trước và có nghĩa là tôi không còn gì hết song song đó thì tôi cần rất cần xe để đi học về chúa mà tôi phải thuê thuê nếu mà thuê tháng thì nó rẻ hơn là thuê ngày cho nên tôi chọn thuê tháng nghĩ đi nghĩ lại tháng cũng mười mấy triệu và thuê thuê thuê, thuê để để đi cứ vậy cứ vậy trong cái chuyến vừa rồi chúng tôi đi lên trên miền miền cao để à, huấn luyện và cũng như thăm các em và tôi nói chú ơi bây giờ ngày con con cần chiếc xe và nếu đây là cái dấu hiệu mà ngài cho con chiếc xe thì con sẽ à, tôi giữa tôi với Chúa có một cái giao ước tôi xin nói là tôi xin một cái điều khó tôi xin một điều khó ai đang bây giờ cho mình ờ, tiền mua xe à, mua xe là tôi nói là phải mua xe mới chứ mua xe cũ thì trên đường tôi đi như vậy thì à, trước đó thì cũng có à, chúng tôi có cầu nguyện cho vấn đề này và chúng tôi thấy dường như là mọi sự đều rất là khả quan nhưng mà cuối cùng thì không có nhưng mà khi mà tôi cầu nguyện như vậy và đi thì cái người một người một người cô này cổ nghe được cái bài giảng của tôi cổ nghe xong và cổ cổ đến cổ liên lạc với vợ tôi chứ không liên lạc với tôi cổ liên lạc với vợ tôi và cổ nói rằng là chú kêu tôi đến dâng hiến số tiền này như là hạt giống để cho mục sư mua chiếc xe và tạ ơn chúa trong lúc tôi đi học về chúa tôi nói ma quỷ nó muốn ngăn tôi không cho tôi đi học về chúa ở vùng sâu vùng xa là nơi mà chúa đang kêu gọi tôi và nếu ma quỷ nó muốn ngăn trở mà tôi lại chiều theo nó tôi không đi chẳng hạn tôi ăn vạ với chúa giờ nó con muốn đi giờ nhưng mà tại vì con hết không có xe được không ạ à? đó lý do tốt không ạ à? đúng không ạ à? nhưng mà tôi nói bây giờ nó không muốn tôi đi thì tôi vẫn đi không đi bằng ô tô thì tôi cũng đi có thể đi bằng xe máy và không đi bằng xe máy tôi cũng có thể đi xe đò còn nhiều cách tôi đi mà và tôi quyết định tôi đi đang lúc tôi đi như vậy thì Chúa đã đem cái sự tiếp trợ và thưa anh chị em tôi đã đặt cọc chiếc xe mới có thể trong tuần này hoặc là đầu tuần sau tôi nhận chiếc xe Đức Chúa Trời có keo kiệt với chúng ta không? Tôi nói một điều đây cho em Tôi yêu quý hai vợ chồng kia Tôi không muốn họ bị thiệt hại Tôi chấp nhận mất Tôi chấp nhận mất để cho anh em tôi không bị thiệt hại Họ cũng bị thiệt hại nhưng mà chút xíu Phần nhỏ thôi Rồi xong đó tôi mới đầu Tôi đến cái chỗ mà đầu tư đó Tôi vợ tôi đến là nó muốn rằng là Bây giờ tôi muốn rút một phần vốn Đặng đắp vô tôi mua luôn chiếc xe Mua tiền mặt luôn Nhưng mà cuối cùng thì Cái người đó Ngọc Duy đó Họ nói Giờ Không làm ăn được Càng làm ăn càng lỗ Tại vì cái giá Tôm thì quá thấp mà cái giá thức ăn thì quá cao càng làm càng lỗ cho nên bây giờ tạm thời ngưng chờ thời cơ để làm lại tiếp cuối cùng hai vợ chồng đi về tặng cho bịch gạo 5 kg bịch khô cá về chúng tôi tập thỏa lòng trong mọi sự anh chị em thật ra muốn trở thành một người lính giỏi của chúa thiệt sự khó nên chị em ạ nhưng mà trong đâu đó Chúa luôn luôn Ngài có một cái kế hoạch cho chúng ta Chúng ta có dám theo đuổi cái kế hoạch đó hay không? Thường á, mắt thấy thì lòng giấy Thô ma nói chừng nào ngón tay tôi đặt vào trong tay của Ngài Ngón tay này đặt vào sườn của Ngài chẳng thấy tôi mới tin Cho nên phước cho những kẻ không thấy mà tin Đứng mà chúng ta đang thờ phượng rõ ràng tôi bà cho em không nhìn thấy Nhưng Ngài đang có đang hiện diện ở đây không ạ? À? Ngài có đang hiện diện ở trong những lúc anh chị em đang đi hầu việc Chúa ở những nơi sâu, nơi xa, nơi khó khăn, nơi mà không ai muốn tới không ạ? À? Những tại nơi đó anh chị em có than vãn không? Có em than khổ không? Đừng than khổ nữa. Chấm dứt sự than khổ thì thiên đàng sẽ được mở ra cho anh chị em. Sự tiếp trợ của thiên đàng theo một cái cấp độ của thiên đàng nó không phải là cấp độ của thế gian. Chúa sẽ làm như vậy cho chúng ta. Và tôi nói với anh chị em cái điều này là đó là điều mà tôi đã trải nghiệm chứ không phải là điều mà lý thuyết xuống Mà Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em ở nơi vinh hiển trong Chúa Jesus Christ. Hãy chấm dứt cái sự than thở, hãy chấm dứt sự than vãn, hà tha quy gối trước Chúa. Thà có thể khóc với Chúa để trình bày duyên cớ của mình trước mặt Chúa. Nhưng đừng than thở và đừng bao giờ đánh đố với Chúa là nếu mà Chúa không tiếp trợ cho con, con nghĩ con không không hầu với Chúa nữa. Không. Nếu chúng ta đánh đố như vậy, chúng ta có thể dừng lại, đừng bước vào trong chức vụ hội với Chúa. Chúa không ép chúng ta bước vào trong phù hợp với Chúa Nhưng mà đã bước vào rồi Thì anh chị em chấm dứt hoàn toàn đừng than khổ nữa Như vậy Để trở thành một người lính giỏi của Chúa Chúng ta thấy như như là là là Eli Eli Eli đã ngưng à, Eli đã từng à, tố cáo dân sự Chúa Kiện cáo dân sự của Chúa Và ông đã không tiếp tục công việc của Đức Chúa Trời được Nhưng tôi và anh chị em ngày hôm nay Chúng ta đã ở trong cái giao ước mới chúng ta có ánh sáng của tầng ước chúng ta có thánh linh của giúp chúng ta Thật sự chúng ta hơn cả Eli ngày xưa anh chị em Công việc của Chúa có thể mỗi nơi mọi khác Ở Sài Gòn khác, ở miền xuôi khác, ở miền cao khác Nhưng mà chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Chúa đặt để con ở trong khu vực đó Chúa đặt để con ở trong cái uh, cái công trường thuộc linh này là con tạ ơn Chúa về ngày dùng con trở thành một người lính giỏi phải chịu khổ và cái điều cuối cùng mà sứ đồ Phaolô khuyên Timôthê ở đây đó là gì? Ở trong cái diễn trường đó, mà nếu mà đấu đó, thì phải đấu theo luật. Anh em nhớ nha. Hầu vì Chúa chúng ta phải đấu theo luật. Không cần phải ganh tị đâu. Không cần ganh tị với người này, không cần ganh tị với người kia. Nhưng mà chúng ta làm đúng luật. Một trong những cái luật mà tôi thấy đó đó là chúng ta đừng dẫm đạp lên nhau Đừng giảm đạp, đừng lôi kéo, đừng giảm đạp. Bởi trong đấu trường mà chỉ cần mình sai luật một cái thôi thì dâu cho mình thắng mình cũng thua. Cái ông nào bị cắn lỗ tai ra trong đấu quyền Anh đó. Mike cắn lỗ tai của uh, gì gì gì Phil Copperfield gì đó hả? Không phải Copperfield gì Cắn đứt cái lỗ tai của ông kia. Chứ là phải là phải đấu theo luật. Chúng ta làm sai luật là chúng ta chúng ta giàu có thành công thì chúng ta cũng không có được phần thưởng đâu. Nha. Dạ. Yeah. Tôi thấy nhiều người ngày hôm nay nó lôi kéo đủ kiểu hết, khoe rồi chụp hình đăng lên ô thánh tôi đông này kia, nhưng mà thật sự thì có phải là do công sức của mình đâu. Đừng làm như thế ha. Đừng làm như thế. Phải làm một cái trung tín, cứ hết lòng, hết sức hết linh hồn để hầu vị Chúa. Rồi đối với người cày ruộng thì sao? Phải khó nhọc. Anh chị em không thể ngồi chơi sơi nước được. Mà anh chị em phải chịu khó nhọc. Cái sự khó nhọc của anh em Chúa đều nhìn thấy cái khó nhọc của anh chị em. Sau bài chia sẻ này sẽ có một số người sẽ nói rằng say goodbye. Chúa ơi thôi con tạm biệt, con không đến dấn thân nữa đâu. Nhưng có những người cũng sẽ được thách thức mà cảm ơn Chúa vì con thấy được cái cuối của con đường đó là gì. Xin Chúa thêm sức cho chúng ta để thật sự là một người lính giỏi của Chúa Giêsu Christ. Amen. Con quyết tiến bước trên con đường Chúa đã chọn. Đó là lúc chúng ta cầu nguyện với Chúa để dân trình hành trang của mình ở trong tay Chúa. Và Chúa ơi, hãy giúp con vượt qua. Giúp con đắc thắng. Xin mời tất cả chúng ta cùng nhau đứng.